Xin chào, ở trong à, video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị xử lý một số tình huống mà một số học viên trong lớp làm web của tôi có hỏi đó là chúng ta sẽ xóa một số cái trường của là trường à, trường nó bị thừa ở trên WooCommerce là khi khách hàng họ bấm vào thanh toán họ đặt đơn hàng xong và nó chuyển tới một cái trang gọi là trang gì trang thanh toán thì ở trang thanh toán này nó hỏi rất nhiều thứ là bạn à, ở bang nào này rồi là gì mã zip code là gì thì chúng ta sẽ xóa nhé xóa bớt những trường mà thừa đi à, ví dụ tôi sẽ vào một cái website cụ thể mà tôi đang làm cho một khách hàng à, đây một cái trang đó là gì mua cả mau đúng không khi chúng ta đặt hàng bấm vào thêm giỏ hàng này và tôi bấm vào phần xem giỏ hàng và bấm phần thanh toán anh chị nhé phần thanh toán thì anh chị nhìn trên màn hình này là phần thông tin ở phần thông tin thanh toán là tên này họ này tên công ty đúng không và quốc gia, địa chỉ rồi là mã bưu điện, tỉnh, thành phố, số điện thoại, ờ, địa chỉ email thì một số những sản phẩm đơn giản đúng không? Thì là chúng ta không cần khách hàng nhập địa chỉ email rồi là gì mã bưu điện vân vân thì những trường này gọi là trường bị thừa anh chị nhé thì mục đích chính ở trong cái video ngày hôm nay tôi muốn giải quyết cho anh chị đó là chúng ta chỉ xin thông tin thanh toán của khách hàng như sau số 1 là tôi xin họ tên này số 2 là gì địa chỉ nhà để chúng ta giao hàng và số 3 là số điện thoại thôi đó điện thì chúng ta sẽ bỏ địa chỉ email mã bưu điện rồi quốc gia khu vực đúng không thì sản phẩm của chúng ta là tại Việt Nam thì chúng ta bỏ cho tôi được cái quốc gia đi và một số chị mà có sản phẩm mà giao nước ngoài với khách hàng ở nước ngoài họ đặt hàng thì chị có thể để cái phần quốc gia cũng được đó thì trước hết để chúng ta xóa bỏ những cái trường thừa này đi thì anh chị hãy vào một website của tôi có tên là tabi.edu.vn đó thì anh chị có thể vào bấm vào phần shop này và bấm vào phần plugin WordPress bấm vào đây và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt một cái plugin có tên đó chính là WooCommerce là check out field editor là chị bấm vào đây đó thì anh chị có thể sử dụng phiên bản miễn phí của WordPress nhé thì đối với tôi thông thường tôi sử dụng phiên bản trả phí luôn đó thì chúng ta trả phí chúng ta mới sử dụng được tất cả các tính năng của nó được là chúng ta cứ bỏ chịu khó bỏ ít tiền để chúng ta sử dụng những tính năng nó toàn diện và tuyệt vời hơn ờ, thay vì chúng ta dùng miễn phí chúng ta dùng miễn phí thì tư duy của chúng ta mãi mãi chỉ lấy miễn phí thì tôi luôn sẵn sàng tôi trả phí cho nó anh chị có thể lên website của tôi để anh chị tiến hành gì mua cái sản phẩm này giá rất là rẻ thôi 197 ngàn thì giá gốc của nó là gì 1 triệu 114 ngàn và tôi đang có chương trình ưu đãi cho tất cả anh chị anh chị em học viên của tôi và những anh chị bên ngoài nữa với giá là 197 ngàn anh chị có thể bấm vào đặt hàng và thế chuyển khoản cho tôi là chị có thể xem những cái phiên bản này ở bên ngoài nhé thực tế nhé thực tế bên ngoài nó đang bán giá là bao nhiêu phiên bản gốc các chị là chị xem này Đó, thì bấm phần Google chị xem phiên bản gốc của nó là 49 đô thì phải anh chị xem này đây anh chị bấm vào phần uh, đây xem phiên bản gốc của nó đây phần check out USD phần này đây Đấy, anh chị vào phần website là woocommerce.com nhé thì giá của nó là gì cho một website là 49 đô anh chị nhé à, anh chị có thể mua trực tiếp ở trên trang này cũng được à, tuy nhiên tôi đã gì tôi đã mua bản quyền ở trên đây rồi tôi là một thành viên membership và tôi mua tất cả những cái thứ họ bán và tôi có quyền bán tại Việt Nam thì chị có thể vào website của tôi để chị tham khảo và tiến hành đặt hàng đó thì để tải được cái phiên bản này về thì đầu tiên là anh chị hãy gì tiến hành thanh toán anh chị nhé phần thêm giỏ hàng này sau đó anh chị bấm vào phần uh, tiến hành thanh toán cho tôi thì phần thanh toán tôi sẽ làm rất nhanh nhá sau đó là thanh toán xong là tôi sẽ tải cái plugin này về và sau đó tôi tiến hành cài đặt cái plugin này rồi sau khi chúng ta đã tiến hành thanh toán xong và chúng ta tải được cái plugin này về rồi đó thì chúng ta làm như sau đầu tiên là chị hãy đăng nhập vào phần quản trị web của mình này sau đó chị kéo đúng xuống cái phần là plugin đây đó Đấy chị có thể là cài phiên bản miễn phí được nhá Tôi, tôi hướng dẫn chị cài phiên bản miễn phí Và sau đó là chị bấm vào phần cài mới cho tôi nhá Bấm cài mới này Và chị gõ cái tên đó là gì Check out field editor à, Tôi dán vào đây Ở phần góc bên phải là có phần tìm kiếm gói mở rộng đây Là chị dán từ khóa vào đây là check out là nó hiển thị ra rất nhiều những plugin để hỗ trợ chúng ta chỉnh sửa được những cái trường này đó đấy thì chị ờ, là có thể cài những phiên bản miễn phí đây check out fill editor của thằng uh, team 2 đây đấy hoặc là của một số thằng khác đây ừ, hoặc là zip code này team location và vân vân thì tôi sẽ tiến hành cài đặt cái phiên bản nhé tôi đã mua của thằng à, WooCommerce luôn tôi ủng hộ cho WooCommerce luôn bởi vì WooCommerce ra cái plugin này đó, 49 đô cho một website nhé đó thì tôi sẽ tiến hành tôi đã cài đặt cái plugin trả phí anh chị nhé anh chị có thể sử dụng những phiên bản miễn phí như tôi chia sẻ để tải được để cài đặt cái phiên bản trả phí thì anh chị bấm vào phần tải plugin lên và tôi đã tải và tôi đã lưu ở desktop màn hình rồi và tôi chọn những cái file mà tôi mới tải về đây WooCommerce đây phiên bản 1.7.0 à, mới nhất anh chị nhé bấm vào cài đặt và lưu ý này nhà là những anh chị đã mua hàng của tôi anh chị nhé thì những phiên bản mà gì phiên bản trả phí mà update liên tục ấy, tôi sẽ up lên driver. Những chị đã tải xong rồi ấy, thì anh chị chỉ việc lên xem lại nhé. Và nhớ đường link của tôi là anh chị uh, có phiên bản mới tôi sẽ thông báo về hệ thống là có phiên bản anh chị update lại ngay đi. Đó thì chị cứ tải về và update thôi. Và sau khi tải xong này là chúng ta bấm phần kích hoạt plugin này. Đó. Rồi sau đó là gì? Chúng ta tiến hành cấu hình cho cái gì? Một số trường mà chúng ta gì muốn xóa đi nhé Rồi chúng ta kéo xuống đây. Anh chị xem này phần WooCommerce Checkout Field Editor đây anh chị bấm vào phần setting như tôi để chúng ta cài đặt anh chị chú ý nhìn trên màn hình này đây là toàn bộ những cái hiển thị của chúng ta đúng không ví dụ là gì à, first name này rồi, rồi là gì last name này hoặc là tên công ty hoặc là địa chỉ đây đúng không thì đây là những cái hiển thị mặc định đây đúng không tên này, họ này tên công ty này rồi chúng ta chuyển vào đây này đó tên này họ này tên công ty đúng không quốc gia này quốc gia khu vực đó quốc gia này sau đến địa chỉ đúng không địa chỉ rồi sau đó là gì đến uh, số điện thoại mã biểu điện nhé mã biểu điện tỉnh thành phố đây thì, thì chúng ta sẽ cấu hình như sau đã chị chú ý này ở trên uh, màn hình này thì ở phần building first name này đó là tên là gì đúng không thì tôi sẽ sửa thành gì họ và tên như chị nhé họ và tên phần position là vị trí nó nằm ở đâu ở bên trái hay là gì ở toàn màn hình hoặc bên phải right phải thì chúng ta quay cho đây à cái phần tên nó nằm ở bên trái đúng không đó thì tôi qua tôi sửa lại này đó nằm nằm bên trái anh chị nhé và phần gì phần họ này phần này thì chúng ta không cần thiết thì chúng ta gì là chúng ta xóa đi thôi xóa bằng cách là anh chị nhấp chuột vào đây nhé ở cái phần ô vuông ở bên phải đây này anh chị tích vào ô này bởi vì tôi muốn xóa phần họ đi rồi bởi vì tôi đã để phần họ tên ở bên trên rồi đúng không tôi xóa đi anh chị kéo xuống dưới này nó có cái phần phần gì phần disable remote check đó thì tôi, tôi bấm vào đây tôi bấm disable đi để tôi xóa đi anh chị nhé đó như vậy là gì là cái trường này nó mất rồi này chị này đó tiếp theo này tôi đến phần tên công ty đúng không phần này không cần thiết à, tôi sẽ bấm vào về tôi tắt đi cả phần quốc gia vậy này tắt đi đúng không tôi bấm vào disable Disable để tôi tắt tính năng này đi nhé đó và tiếp theo đến phần gì địa chỉ đúng không địa chỉ đây địa chỉ đó là cái phần này địa chỉ đây đây địa chỉ đây rồi địa chỉ thì anh chữ để mặc định cho tôi nhé tiếp theo đến phần uh, phần gì đây phần uh, mã biểu điện không cần thiết đúng không chúng ta tắt đi đây phần building postcode đây, tôi cũng tắt tôi tích và tôi tắt đi và phần gì không cần thiết nữa à, tỉnh thành phố đúng không thì ở phần địa chỉ là chúng ta ghi rồi đúng không à, tắt luôn thành phố này đó phần building state là phần gì ừ, ok rồi à còn phần nữa là phần gì phần uh, số email đúng không số điện thoại thì chúng, ta giữ nhé chúng ta giữ lại đó phần uh, building state này tắt đi luôn tôi bấm vào phần disable này sau đó là chúng ta gì chúng ta tắt đi rồi đúng không thì chúng ta sẽ bấm vào phần xếp trên để chúng ta lưu lại đúng không và tôi qua đây tôi bấm reload xem nào reload anh chị nhé bấm F5 lại này anh chị xem này họ tên này địa chỉ này đúng không rồi là à, chúng ta dư mất cái địa chỉ số 2 dòng số 2 này ở apartment xui rồi à chúng ta bị dư đúng không thì nó nằm ở cái mục này này địa chỉ số 2 anh chị xem này đây building address 2 đúng không đó tôi tích vào đây đó tôi bấm vào phần disable remove đi và sau đó tôi bấm vào phần xếp trên rồi chúng ta chúng ta kiểm tra lại nhé Bấm F5 lại này Ok anh chị thấy họ tên địa chỉ số điện thoại đúng không Đó như vậy chúng ta này đã xóa bỏ một số cái trường mà không cần thiết đi Anh chị chú ý này Phần thông tin bổ sung này anh chị cứ để đây mặc định cho tôi nhé Đó Như khi hàng họ bấm đặt đặt hàng đúng không Họ sẽ nhập họ tên này địa chỉ và số điện thoại thôi Là chúng ta đủ ba cái này đơn giản thôi Rất đơn giản anh chị nhé Sau đó là họ tiến hành gì bấm chuyển khoản đúng không thì theo yêu cầu của khách hàng này là tôi chỉ làm theo hình thức đó chuyển khoản ngân hàng nhé chuyển khoản ngân hàng thôi còn ship shipcock ấy à, ví dụ giao hàng nhận hàng mới chuyển tiền thì đơn vị này họ không yêu cầu tôi làm đó thì anh chị muốn cấu hình thêm cái phần WooCommerce đó là gì phần ship shipcock thì tôi sẽ làm một cái video tiếp theo về phần WooCommerce ở phần thiết lập bên trong của WooCommerce để chị xem đó và à, tiếp theo chúng ta qua phần phần này chúng ta sẽ đi tham khảo tiếp một số cái nội dung khác đây ở bên cái cột bên bên phải chị nhé phần uh, uh, validation rule này là khi lấy hiển thị là chữ gì request là yêu cầu đúng không có nghĩa là sao khi chị để phần request này là yêu cầu khách hàng bắt buộc phải nhập còn nếu chị để phần uh, phần khác ấy thì là không cần yêu cầu khách hàng nhập đúng không đây với phần trường số điện thoại đúng không là yêu cầu và yêu cầu khách hàng nhập số phone vào đây mới được nhé đó phần địa chỉ thì là chúng ta không cần để full width là ok đó sau đó anh chị bấm vào phần xếp lại để để chúng ta lưu và như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị là cài đặt xong và xóa bỏ một số cái trường không cần thiết ở trên mục thanh toán của Walmart trên website Google anh chị thấy đoạn à, video này hay anh chị hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và hãy bấm vào cái hình quả chuông ấy bởi vì khi tôi ra những video tiếp theo anh chị sẽ nhận được đầu tiên và hãy theo dõi tôi ở trên các kênh khác đó là Facebook Phạm Thành Bình, fanpage Phạm Thành Bình, TikTok Phạm Thành Bình, website phạm thanh bình.com vân vân. Tất cả đều là Phạm Thanh Bình. Và cuối cùng là tôi chúc anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.